đó nó bắn ẩu làm sao chứ làm gì mà không cái này tại lâu quá nó không có siết á không phải đâu nó nó ảo ẩu á bắn ẩu á bởi vì cái này là cái dạng như cái hơi nó không đủ ký mà nó nó bắn đại luôn rồi cho mình đi đó ờ ừ. nó hơi không đủ ký nó bắn kẹt kẹt kẹt nhưng mà không sức đâu vô nó siết không không vô không cứng không ốc tiếp cận anh tôi thấy cái bánh nằm giữa đường tôi nói chuyện này ngon rồi lụm được cái bánh nó quá yêu mà mà không thấy xe đâu vậy nằm ngang rồi mình mới rướn tới nhẹ cái đặng ờ, cho anh em tao qua đi tới á đi tới nó chưa có văng đâu tại quẹo nó đã nó đá rồi đúng rồi nếu mà đi tới là nó chưa văng đâu còn cái cua trên là tôi nghe cái cục rồi anh hên á nếu mà ra lộ mệt chạy ngoài lộ chạy ngoài lộ ngoại mấy mấy nguy hiểm á cậu này cái này tại ông chạy chậm vừa chạy vừa quẹo chậm rồi đó sợ sợ dặn ra xe honda nó ôm nguyên cái này là nó cái gầm liền vừa quăng ừ. ra xe ta tới honda là nó tới quăng cái gì ông đang chạy rồi nó vụt ra cái rồi thì nguyên cái xe ông bay rồi có nó sức ra nó cũng đua theo chiếc xe chứ nó đâu có ngừng lại đâu nó xèo ra ngoài nè cắm xuống bên cắm bên xe luôn á tại đang tốc độ đang chạy mà qua ông cũng hên rồi rồi nó có máy bơm hơi sẵn có cái đục đó luôn á Vô gì chữa cháy này kêu giá vỏ này bắn cái rồi rồi muốn gì lại nó nó làm lại cái nữa thì xong cái nữa. không kêu thoải mái lãnh à. Ờ rồi chặt lỡ. mày đem lại đem gì chìa khóa mỏ lót cái gì làm gì. Cái này sao nó hở rồi bộ nó nhót nhép hay gì chổng quá ơi. Bị bể bóng đèn luôn à. Bể gì bể đi chứ. Giấc <laughs> này vậy là quá quý rồi mới ra ngoài lỗ nó xong một cái ảnh cái nó nằm ngoài lỗ bánh xe đi trước nó đụng xe ba cái là mệt. Cái này lại dọc đây á dẫn sau này nè à, ổng ổng giữa đường luôn ổng lết lết em à, mới chạy ở đằng đó em lại em thấy sao cái bánh xe ai để đây lại thấy chiếc đừng xe có, đừng có bánh xe cua hả tưởng đâu ai gớt cái bánh xe cua bánh này giờ nhiêu tiền quê vỏ vỏ vỏ cũ đâu có nhiêu vỏ cũ này trăm hai trăm ngàn có cái mâm thêm nữa cái mâm nữa thì cỡ cho mày cỡ năm trăm chân xe chưa chưa có đi mà điện thoại chứ ở đây đi đang đi nè đang đi bộ này nè vợ đi qua không qua đi rồi cái đây đi cái đây qua không qua luôn không có có đường dạ. kia nhóc đường ra ở đây qua cũng được vậy hả cái gì anh mượn cái nón, nón mà em đi vòng anh dẫn đi đường nó lại đang cái cây dạ gấp đi chưa gấp đâu gấp đây đi ở đây đi quay này đi ừ dẫn đi vòng lại đường chỗ tới ủa nó đi đường nào chạy lên đường này ờ, hả chạy, chạy đường ờ, trên chạy đường này nè không phải ở trên nó chạy đường này phải không không cái này nó đường bên này nè tính qua đây nè phải không vậy phải lo đi coi ghét qua bển không không không cái đường đường thế điểm được đường trên được bên để nó lủi vô đây cái mất công này mà cái đường ừ. trên đường ừ. sao chỉ bảy thì hai đường đó lão giờ phụ đỡ lên lên ờ, lắng đi nè Cây nó xúc cái bánh nó sụp. Ừ, nãy xài xe rút. Thôi nghe rồi. Nhúng nhích nó nó sụp. Được chưa? Được chưa? 1 2 3 sập sập nó nó sập cái à. Sao? Chưa chưa. Đang gãy ngứa cái đang ngứa. Gãy nè. 1 1 2 3. Rồi. Rồi. Cái đậu với má ơi. <laughs> trong ông nói làm sao chứ xe mà nó ra về kiểu này là nó chưa cút mà nó chưa gớt là nó chưa chạy kêu ờ, anh không nghe á nhiều khi anh tưởng đâu dừa nó đó cái trái dừa nó cũng đung đưa xe cũ mà xe cũ mình cũng đâu có tiếng kêu tùm lum la chứ mấy anh này chở đất mà ra mấy ông này đây làm dở với đụng người ta làm một hai đường rồi thông ra phải không còn này có đường một còn ba cái cầu một chút xíu à đúng theo cái đường kênh đó, đó là phải một cái cầu lớn làm lúc giữa giữa cái kênh đó là hai cây luôn á là ba, ba cái lúa thấp gì là nó đổ bên kia hết trơn cái đầu ờ. Ừ. qua đường này dây cái phải đi ngoài là đường trường là nó rớn chạy ra ngoài nó đua dữ lắm rồi đó <laughs> cái này nó vô trong nhà, nhà ta ờ, nó vô nhà ta cán cổng mới đo dòng thứ bánh này á, mà nó chịu chạy chạy nhanh ha tường là nó bay qua luôn á ừ. Ờ. đụng cho nó tưng đó nó có trớn rồi nó chạy dữ lắm nhờ bị lạnh cái cua này nhờ lạnh cái cua này chậm rồi xúc chứ phải là đứt cái lon nè hết trơn rồi có cái đó từng trong còn từng ngoài nữa nó nó ruột ruột mấy con tắc kê chạy tới ruột nó kê hết trơn luôn con cũ đổi bù 65 không rồi cũng quá cũ mẹ thì cũng nó, nó, lấy nó cũ mẹ nó sơn sơn lại một chút vậy chứ sơn cũng ngon lắm à chứ đâu phải nóng mới ở đâu thì nào xuống đấy nó gãy ghề vào đâu vô chạy qua đường bên kia à, hả bên nó thở lại rồi đó Ủa có ốc sập xe xuống có gì đâu rồi cây này đem sao làm vậy chơi vậy kiêng lên đó mẹ ơi <laughs> bây giờ đốt ờ, tội ờ, cái tiếng nữa đó đồ xe này giống vừa luôn á có hai cái trứng quá tay cái đội đó chắc cả chục tấn rồi quỳ quá ăn bên trời chồng rồi có gì chim lại không quên nó lên nhịp nhịp kiểu ơi chim được đội mạnh mà vô cho ông đi ra đi khỏi này đi rồi ra kém chú ơi dạ trời ơi thợ nó mới chạy lại nè chú ơi dạ trời ơi công nhận thiệt dạ dạ nó gắn vô chạy à chứ nó có gì hết lên lên nhíp rồi ờ, đừng đừng lấy ra kệ nó hết nổi có ừ. cây nào kê ở đây không tí còn nhiều lắm cây á kê á cái khúc đô ngoài cái bự bự á nổ cái trụ giới hạn ra ra kê chứ đây là kê bây giờ ờ, tháo hai bánh ra chồng lên á để cái bánh nó chồng chồng nó hai bánh chồng nó để nó là cái con nhỏ nhỏ là vừa hai bánh chồng chỗ sao tích ra chồng cái chỗ rồi hồi sau lấy cái bánh bắt vô đặng đội đặng đặng mình mình mình thun cái đội này lên nè là đội này nó nhỏ lên nữa rồi ừ. cái bánh này nè hai hai cái bánh chồng lên nó cao được mới rồi lấy cái này nè chim vô trong cái, cái đùi đó đó luôn rồi mình luôn luôn bánh luôn luôn luôn ờ, rồi vô vô bên đúng bên kia đúng đúng bên đá bên kia của đội á đây chính hơn gãy gãy cốt à xeo gì gãy cốt nó trăm cốt liền trăm trăm luôn chỉ à, là đốt bên dưới dưới à, cái một mét đó rồi ờ. không có lạ hả không có lạ dán độ một chút nữa hết đội rồi đội hết lên rồi còn khúc nào không cái, cái, cái, đứng lên coi đứng lên coi còn khúc nữa còn khúc nữa nè đây có cái cục hả bán hả tắc kê nữa đi hết trơn rồi sao mà phát cái này bắt vô chạy sức nữa à máu ruột mới sợ nãy cháy gần tuôn răng hết rồi cái này bắt vô nữa đâu chạy được phải không không ngang qua thì tới không chạy sâu cái này sâu được chịu nổi nha cái dép nè ừ À, còn khúc nè, khúc dẹp dẹp rồi để luôn. Trơn á. Ừ. Để, để dưới khúc dẹp để dưới đi. Chiếm bánh xe lại. Chiếm rồi. Còn cái nào đó không trời ơi. Hết rồi. Có không? à, chạy về nhà lấy mới được rủ một con đi mua đi mấy mày hết mà ăn luôn xe là xe của Khang rồi như nào mấy xe đắt đó. Ừ. Chút xíu nữa hả? Đội lên chút Được không? Lấy, lấy cái đội lại nhỏ, đội nhét ra không? Sao nổi, sao nổi, nổi. Này đội gì nổi, nổi giác này mà có chiếc thằng cậu ha lấy bỡ cái đít lên cái à. Này nó thấp quá. Trời. Xe về đây sao biết đăng kiểm được trời. Ừ. Về, có gì đâu. Về bọng về thôi đăng kiểm được. Tại nó bị sụp nó mới hư á. Chứ nãy già ngon lành luôn. Già ngon lành. lủng <laughs> lủng tèn bèn á, ngon đắt gì đủ mà. Nó một đó giờ này thì giờ mũ phải không anh hay giờ thiết thiết nghiêng qua bển luôn quên rồi, nghiêng rồi đó nghiêng... được rồi anh ơi giữ rồi đó nghiêng ta 85 độ rồi đó chiếc này đủ mua ốc mới gắn luôn lỡ là lần lần làm lần khó đúng rồi đó ừ, chứ còn đánh gì nữa có ừ. gắn đâu nữa gắn cùi hết trơn rồi còn nấu không á <laughs> da cũng gắn ừ. tróc cái, cái chân bồi hết dịu cái kìa ừ, để chân bồi chân bồi à. chưa còn còn thôi nó phải nó gướng qua cái lũng cái bánh già <laughs> nó báo nữa ha gướng, gướng qua cái nữa là đi á mẹ làm lần làm lần khó thay ốc bù lon ngon lành luôn nghề nghiệp này mà với lại mình xài xe cũ mà mình cũng chấp nhận nè ha ừ. xe mới đâu bàn cãi mà nó tới hai tầng nhiếp rồi ha ừ. dịch trên Xe này là của Nhật ha, của nước nào ta? Của Hồ à, Cẩm Đào. Thaco Trường Hải đó không thấy hả? Hồ Cẩm Đào hả? Ừ. Thaco Trường Hải đúng rồi. Thaco Trường Hải. À, xúc bánh xe con. Trời cho nó vô luôn. Mẹ bị khúc cây đó rồi. chưa, chưa anh ơi, còn còn hơi thấp nữa. Chút nữa. Dài phát hồi năm phát nữa là lên đó Đứng kia lục cô ra miếng nữa hả xả xuống thì nó y như hồi nãy nữa không được ừ, ừ tuột ốc hết rồi bắt vô xe đóng chạy gắn vô qua tới lộ rồi sao tu răng hết trơn gắn vô tháo ra lấy cái cùi đó đi lăn hai quay vòng tháo không ờ, đi vô chậu chậu lấy không có sáu khói dây gắn vô chạy được lăn hai mươi vòng chuột ra nữa không còn răng luôn rớt vừa khô ra luôn vừa bự quá chạy cuốc này ổn ngựa về vốn luôn à trời chuyện về đủ gì mình không nói mà hên á hên á ở ờ, <laughs> quay ra lộ ngoài mà chạy tốc độ rồi nó đu con cái là mới no vậy xã xã thuộc đội rồi vậy đâu em cái này giờ đi mua chậm nên nó sụp nó nằm nè cái bay đi ngoài đường đường là mệt thôi bài cái déo ừ. đúng hai thằng ở sau nó rượt nó chạy lại trước nó giành nó giành nó chạy trước không tao hết cho lấy cái mặt nạ ra rồi ừ ôi bên đây không còn cái răng là làm răng thuốc. do trời rồi có chỗ nào Lán có răng đầu gối luôn ơi thì sao gắn vô chạy được Bụng <laughs> ờ, gắn vô là bò qua không tới lộn nó ra cái cua ngoại rớt nữa hư ốc chơi hồi nãy nó chặn lớ lớ lớ nó, nó bắn là tao nói đụng sao làm dẫu quá quê cái kê vô cái, cái nó, ừ, cầu ốc nó lục gặt vô dạ. chơi súng nó bữa súng bắn mà sao không cứng đâu cứng còn hết gạt luôn á nhóm ra từ từ lâu rồi đó rồi chạy riết chèo hư răng con mới gắn cái gột á mới giá cái ngoại chạy đây nè lúc à lên lúc à ngay chỗ cái, cái cô lơi ngay chỗ chùa me mà nè chỗ ngay, ngay chỗ chùa đó bỏ lách cái xe đạp kia đâu cái bánh xe nó chặt theo mình chạy xuống luôn vô vào đây luôn ủa mà mà cái bánh nó sức ra nó chạy không ta nếu mình chạy đường thẳng nó sức nó chạy không chạy chứ chạy nhanh hơn mà em đem pin nó chiếu cho cho thấy nó chạy đua hoài sao có xe chạy trước cái mình á chạy nhanh xe, xe trước ủa sao kỳ vậy xe một nơi chạy nhanh hơn cái xe đó chạy nhanh hơn xe đó phải không ừ dụt ra là chạy lúc biệt chạy mà khỏi kiếm luôn chạy <laughs> chúng có xe đó, cái chiếc xe mình á như vậy rồi lỡ người ta la lụm rồi sao lụm không á <laughs> đụng ta nếu mà nó chạy qua mặt rồi mình ngừng lại ở đây người ta lụm chạy mất tiêu rồi Vậy đó chiếc xe tiêu cần năm cái vỏ xe cua nó trên mui nó chạy ngang nhọt lư nó rớt ừ. xuống mà nó chạy đụng vô cái vách dán vô lư <laughs> à, trước sập vách dán vô nhà nằm vô luôn rồi tiểu cần năm đi luôn nó không hay nó biết gì đâu ờ. chạy đụng à, cái cái cửa mày ráp vô mà đấm con bọ nó xô sập xuống luôn ủa ừ. bánh xe cua mà chạy hả à, trên môi á nó rớt ừ. xuống rồi nó chạy trời đất ơi ừ chạy vô cái ờ, hồi đó nhậu lư cái vách dáng trước mày nhớ không nhậu lư vào đó biết rồi ờ, bộ kho đóng nhau anh... Kho, nó tung vô đó luôn vô nhà ở nhà mà cái bánh đó nó, nó rớt nó nằm xuống rồi sao chạy được nó rớt nó chạy xuống nó rớt nó tưng lên nhà này nó chạy hơi bọc vô nhà <laughs> sập cái cái, cái, cái vách luôn Út lư chắc hết hồn quá. <laughs> Ừ, nghe nghe ừ, đừng biết chuyện gì chạy ra chạy bánh xe. <laughs> bánh xe đâu mà chạy vô đây. Lợi được cái bánh xe cuối cùng bán cái bánh xe đó. Anh lấy luôn hả? Anh lấy luôn đụng hả? không biết gì đâu Thằng kia nó, nó để hoài nó không biết đâu kiếm, nó biết đâu không chuột Rồi anh sao anh bán luôn cửa. À, nếu quay lại chuột phải thường cái cửa rồi mới cho chuột cái sao xong hả dạ. dạ, đang đang có xong ờ, thì độ ma cái bệnh này nặng hết chứ đâu phải nhẹ đâu mà xong ai bánh lượt luôn mà Ừ. nước thợ đâu nữa đấy đụng cái thằng đó vô quay clip đây vậy <laughs> Ủa cũng có mối quá ha lấy nguyên cây cốt ra luôn á cái này nè lấy nguyên cốt ra lấy ừ. động đó động đó có đường hẻ cái nào hỏi thấy hẻ hẻ rồi lại rồi đại qua phải không ừ ờ. anh chỉ vậy đó thấy ờ, cứ đút vô đi ờ, lông đền mà cũng giữ thời ha luôn đó đó ảnh mới chạy vướng tới đặng cho mình qua đặng mình đi rồi rốt cuộc ảnh ở lại luôn chạy qua đây lên đây nằm đà hãng đây nè động trời chưa Bởi cái quanh nó đựng xuống mẹ là tao lụm bánh này rồi về luôn à. Yeah, tôi lụm trước anh à. Đất Tôi thấy tôi chạy đằng kia tôi lại trước. Tao, tao chạy tới đây là vừa bún đứt tao thấy nằm ngoài đó là tao mới kêu á. Phải không? Ờ, tao nói đụng qua sao mà có bánh nha nằm ngoài đó rồi kìa, nó có ló đầu ra nó dừng lại rồi tao chạy vòng qua đít đây tao thấy bánh đây nằm chạy bài nữa đó mẹ là đó tới đây là nó chạy được rồi quả anh chạy luôn là anh thằng cái bánh chạy luôn vậy Ủa. bởi vậy tính chạy luôn mà chạy được tới đây tính luôn rồi đủ rồi cho đây còn cái nữa nấu không không còn răng cỏ gì hết trơn Thôi ờ, có kéo không tài không anh? Ủa? đại số đi chim bánh đi thì chim bánh trước đi được của lo hết trơn tiếng chưa đâu độ còn hai mấy cái ờ, con tắc kê đó lâu lắm <laughs> Này con chưa có gương đâu <laughs> Thì cốt nhỏ xíu rồi Cốt 30 rồi Ủa nó có cái găng gì trọng chỉ rút nó không ra ha Nó khớp á Găng là nó quay á Thôi có cái ghìa nữa đó Cái ghìa nó mòn á Xe vậy mà cái cốt một xíu rồi Vậy là rút ra được chưa? Chưa Còn nữa hả? Nó nó kỹ quá quê Nắp đó là cũng như đầy nhớt lại đó

không mà đang đũa ra còn ngon còn ngon còn ngon mà cái này là nhân vật chính nè à. nhân vật chính gây nên có ờ, <laughs> đủ đồ pháo không nữa trong giường thắng được đem về Ồ, cái bố thắng nó quá chứ bự trời cái này ở đây có ai đâu tìm tháo mấy người ta kê đó này ờ nó bắt ở trong ừ. phải có cái đầu kìm cái mâm đó mới bắt ra được nó tháo ta kê được quá sức rồi bán anh chủ xe đó tờ hay tờ gì đi trúng chiều nay anh mua xe mới luôn à đó sao, sao vậy không cái này dặn gì dễ ra lắm nó mới dặn cái gột mà nó mới dặn cái thì đó hả? từ từ thôi em ơi dễ hả cái lội lấy cái, cái cua đó cái, gắn vô chạy được được mà nó đổi lên nó hơi ờ, phù xíu là không sao đâu cái này mở gì không ra sao ta cái này về chấm hàng này bấm ra bánh nó cũng còn ngon kìa bánh sơ cua gai còn ngon ừ. trời ơi đang chở dừa nó bị ờ, xúc xa, ờ, gãy sáo hết đọc xong nó nó văng cái bánh ra ngoài luôn xíu là, là lật xe chút xíu nó lấy mì à. chút xíu nó lấy mì đang đang gã nè đuôi xe vừa này nhóc ừ. giờ nó nó làm kịp rồi nó dạ yêu cầu nhóm là ga ha ga. không? rồi thử ra gõ gõ nó làm sao đó chuyền không lợi nhịp đó cái ừ chuyền không lợi để dưới á đạp nó nằm xuống á ờ đúng rồi đó nằm xuống rồi để nằm xuống mình quay đây nó sẽ chịu cuốn nổi nữa ờ ở đây không có thế hơn đục luôn đi mấy ốc này trước sau cũng bỏ à rồi chở cái bánh lên chảnh luôn rồi cái này cỡ 30 kg à nhớ là rồi tha miếng mô bò vô trong nó vô nha vô trong cái đó đó hả ừ. thay vô cái bố thay tha vô cái nồi đó được rồi tao ổ bọ thôi đổ nhớ 90 vô nhớ cái 90 140 gì đó đổ vô tạng trong đây cũng còn nữa còn cái nữa. chưa Ôi, mạnh thiệt quay chà bể bể cái đầu xe ụp lá ụp lá dở lên ụp lá ụp vô trong cái cu nè ụp nó nãy hơn ụp nó cản hơn á ừ. cái chừng cắn gãy cu à ôm ơi sao nè ờ. đàn nhỏ nhỏ hay đàn cái bự cũng không được rồi không sao rồi cắn thụt lại da anh da lại một chút anh da da là da lại lại một chút nè rồi anh ra lại chút cho nó ụp vô trong luôn rồi luôn à, ông này giỏi vậy thiệt chứ ta rồi đi rồi dính luôn rồi rồi cuối cùng đã tháo xong